nên quan trọng là mình muốn giới thiệu cho anh em một chiếc đồng hồ rất là tuyệt vời giá thành rất là rẻ này giá chỉ có hơn 2 triệu anh em nhé và là bản chính hãng bảo hành tại chính hãng luôn thế là anh em yên tâm và mua hàng thôi Xin chào anh em, mình đến từ uh, máy bán vn Và vâng, thì giới thiệu điện thoại cho anh em chán rồi Ngày hôm nay thì mình có về sản phẩm bên này Đó anh có thể nhìn thấy ngay không Một chiếc smartwatch Một chiếc đồng hồ thông minh của thương hiệu Huawei anh em nhá đó anh em nhìn thấy không vâng đây là một sản phẩm đồng hồ smartwatch với giá rất là rẻ luôn chỉ có hơn 2 triệu thôi cụ thể là bao nhiêu thì anh em có vào website bên mình là mm.vn đường link mình để ở dưới mô tả nhé hoặc gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại 02 562 6789 để cập nhật sản phẩm tình hình và giá cả của sản phẩm này đó sản phẩm này vừa về rất là nhiều luôn ok và điều đặc biệt đây là một sản phẩm chính hãng anh em nhìn thấy không đó đây là một sản phẩm chính hãng luôn anh em nhá sản phẩm chính hãng luôn đó nguyên siêu như này anh em nhìn thấy này Sản phẩm này có tên là Huawei Watch GT 46mm Đây là sản phẩm đồng hồ dành cho anh em nam giới Dành cho anh em nam giới thôi Chứ các chị em phụ nữ là tay to thì cũng dùng được Đó Tên mã nó là B19 Anh có thể search ở Google để biết về sản phẩm này Giá rất rẻ hơn 2 triệu đồng Màu sắc ở đây là mình có màu titanium gray anh em nhé Đó anh em thấy không Đây là màu titanium luôn Rất là nam tính luôn đây anh em thấy là tất cả thông tin của nó ở đằng sau hộp thì ghi như thế này Vâng đây sản phẩm là sử dụng Bluetooth Và nó không wifi đó thông tin chi tiết thì uh, ở trên hộp nó đều có hết rồi bên này có một cái tên modem này một cái rõ giấy số serial number thông tin về công ty sản xuất là công ty Huawei tại Trung Quốc ở đây đây phía này thì có các tem là về à, chi tiết về sản phẩm hơn một chút ví dụ như là màu sắc này cũng như là tất cả mọi thứ ở dưới này đều ghi anh em thấy thông số bằng tiếng Anh đấy không đó hỗ trợ tú thôi đây là phẩm sản phẩm chính hãng đây không có thông số bằng tiếng Trung Quốc những sản phẩm sách tay từ Trung Quốc anh em nhé bên này thì có tem hợp quy của Việt Nam đây sản phẩm này là đồng hồ um, Huawei Watch GT này B19 được nhập khẩu bởi Viettel anh em nhé bởi nhập khẩu bởi Viettel này và sản xuất là năm 2019 nó sẽ tích hợp được với Android 4.4 và iOS 9.0 trở lên đó anh em nhìn thấy không hỗ trợ được cho rất là nhiều điện thoại và đồng hồ iPhone à, điện, điện thoại iPhone và đồ, điện thoại à, Android đấy từ 4.4 và iOS 9 trở lên thoải mái cho anh em sử dụng rồi đó màn hình của nó là có độ phân giải là 454 x 454 PPI là 326 Vâng, có bộ nhớ RAM là 128GB Cấu hình khá là ổn đấy anh em ROM là 8GB và không hỗ trợ Wi-Fi Đó, nhược điểm không hỗ trợ Wi-Fi thôi Hỗ trợ Wi-Fi thì anh em có thể đeo đồng hồ và anh em đi quanh nhà được Còn bây giờ là là anh em đeo đồng hồ và phải gắn với điện thoại của anh em cách nhau khoảng 10 mét thôi nhá Đấy và tiếp nữa là anh em thể thấy là hỗ trợ Bluetooth 2.4 này Trọng lượng của nó là 46 này Kích thước là 46, phải, uh, 5 này đó nhìn thấy không trong hộp thì gồm có đồng hồ dây sạc cáp sạc giá khi sử dụng thông tin về an toàn và chế độ bảo hành đó đơn giản như vậy thôi đây là một chiếc đồng hồ rất đơn giản anh em thể nhìn thấy ngoài hộp thì nó rất là giống một chiếc đồng hồ cơ và đây là một chiếc đồng hồ mặt tròn rất là sang trọng nhé bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem luôn và trải nghiệm sơ qua cũng như hướng dẫn anh em cách kết nối cái đồng hồ này để mua đồng hồ này thì anh em có vào website bên mình đặt hàng hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhá địa chỉ bên mình là 170 lệch chay đó đồng hồ này bên mình chỉ bán giá hơn 2 triệu thôi đó và chức năng của đồng hồ này nó là gì nhỉ chiếc nào của đồng hồ này nói cho anh em nào chưa biết nhá rất là giống một chiếc đồng hồ cơ rất là đẹp đầu tiên là như vậy anh em đeo và thay đổi được màn hình thay đổi được ờ, hiển thị ở trên mặt đồng hồ rất là sang trọng luôn và nó sẽ thông báo được cho anh em cuộc gọi tin nhắn thông báo được cho anh em về tình trạng sức khỏe nhịp tim rồi các thứ nó rất là hữu ích nó là một chiếc đồng hồ thông minh mà Đấy, bây giờ mình sẽ bóc hộp luôn nhá ok có một chiếc hộp màu đen như này mình bóc lại rách siêu luôn Đấy. đó anh em nhìn thấy không ok mình bao hộ nhá đây đó anh em nhìn thấy không sang trọng không đó anh em nhìn nhá ngay trên mặt khi là mình bóc cái hộp ra là anh em thể nhìn thấy luôn là đây là một chiếc đồng hồ có mặt khá là lớn thích hợp anh em nó tay to bên này nó có hai cái nút này không biết là hai cái nút gì bản thân mình cũng chưa được trải nghiệm cái sản phẩm này thực tế luôn bây giờ mình bóc hộp và trực tiếp xem clip cho anh em luôn nhá đây mặt đồng hồ anh em nhìn thấy này đó màu đen rất là đẹp đây xung quanh này nó sẽ có những cái phía những cái à, vạch số giờ phút rất là sang trọng đó bây giờ mình sẽ mở ra bên trong là còn gì nữa không nhỉ à, này không có gì này Đấy, bây giờ mình mở ra nhá bên này có kho phụ kiện đây có thể nhìn thấy là USB này cổng USB này cáp USB này và một à, sách và giấy tờ các thứ này ok vâng đây nha có một chiếc à, đốc sạc à, à, hỗ, cổng, hỗ trợ cổng taxi rồi anh em nhé à, sản phẩm 2019 này rất là hiện đại luôn hỗ trợ cổng taxi này đấy anh em để sạc đây nó có hai cái chấu sạc này đó đây đốc sạc nam châm để vào nó tự ờ, nhận dạng nó tự dính vào thôi đó một cáp sạc taxi à. một cáp sạc luôn hỏi anh em có điện thoại nào mà dùng taxi anh em dùng luôn anh em nào có iphone mà không có cái này thì anh em dùng luôn này uh, sử dụng cái cáp này đó anh em nhìn đầu taxi này dây sạc rất là xịn của huawei luôn vâng và không có củ sạc kèm theo nhé ở dưới này không có gì hết đâu đây là sách hướng sử dụng này à, đây là phiên bản chính hãng quốc tế nên là khả năng sẽ có tiếng việt luôn đó mình thử mở nhá rất là nhiều ngôn ngữ đây anh em nhìn ả rập này lào thái lan này campuchia này đây việt nam đây đó thông tin để phụ kiện phần mềm rất đầy đủ bằng tiếng việt luôn bởi vì đây là một phần sản phẩm quốc tế mà bây giờ việt nam là thị trường rất là lớn của Huawei của Trung Quốc của tất cả các ờ, thương hiệu điện tử khác nên sách sử dụng thường thường sẽ có tiếng Việt luôn nhá đó đây là giấy bảo hành này đó, anh em phải nhìn là một quyển sổ bảo hành luôn và khả năng sẽ có tiếng việt luôn đó rất là nhiều ngôn ngữ ở đây đó, chỉ có như vậy thôi không có cái gì cả đó anh em thấy không và đây là chiếc đồng hồ à, nhắc tăng là hết rồi không có cái gì cả này đó và đây chiếc đồng hồ nhá anh em có thể nhìn thấy là phiên bản màu titan nhưng dây theo là dây cao su màu xanh màu xanh kiểu như màu xanh của một chiếc iPhone 11 Pro Max ấy đó anh em nhìn đâu ông huê này ông rất là thích cái màu này và vâng, đồng hồ thì màu titan rất là đẹp anh em nhìn thấy này đó rất là đẹp luôn bên này có hai cái phím mình thử bật lên xem thế nào nhá thế nào ô oh, này không thấy tác dụng gì phía trên này nào đó, bản thân mình chưa trải nghiệm sản phẩm này thế nên là mình uh, cũng hơi hơi bỡ ngỡ một chút về các phím bấm và tất cả các thứ anh em nào trải nghiệm sản phẩm này rõ anh em có comment bên dưới nha còn mình sẽ trải nghiệm theo đúng là mình là một người tiêu dùng bình thường mà máy bóc ra luôn rồi đó và hướng dẫn anh em thử kết nối xem như thế nào đó ok đây là chỉ là một cái đệm thôi đó cái dây này thì là dây 22 rất là cơ bản với những chiếc đồng hồ bình thường đồng hồ cơ anh em có thể thay dây thoải mái này đây anh nhìn thấy không đây là dây một chiếc liệu dây bằng à, cao su bên dưới này thì có khắc những cái rãnh như thế này để cho anh em đỡ bí tay như này đó nó thoát mồ hôi rất là tốt này đó anh em nhìn không? và chúng ta có thể thay được uh, dây da có thể thay được dây thép rất đơn giản thôi cứ mua dây có kích cỡ 22 là thay được bình thường đây, anh em nhìn thấy không đó có cái uh, lẫy này lẫy này thì uh, ở ngoài bán đầy anh em cứ ra hiệu đồng hồ mua dây người ta có luôn cả cái này mua một bộ dây ờ, da loại ờ, bình thường tầm khoảng trăm rưỡi dây da cá sấu đồng hoàng lắp vào là ok rồi đó em nhìn thấy rất là đơn giản như vậy thôi mình tháo luôn dây da là như nào nhá đây đó anh em để thay dây thoải mái này cái này thì thích hợp cho anh em là tay to lên tay của mình thôi nó sẽ rất là đẹp nhá đây bây giờ khi khởi động lên đấy thì nó sẽ báo anh em là quét cái mã qr code này đó hoặc là đao cái phần mềm ờ, Huawei Here, này để kết nối nhá ok thì mình ở đây một con mình có một chiếc điện thoại của Samsung đây ok mình quét nhá đây mình dùng phần mềm miễn phí rồi đây bật lên này ok vào đây luôn đấy nó dẫn đến cho anh em cài đặt cái phần mềm Huawei này đấy bây giờ mình chờ cài đặt mình cài lại cái dây mình đeo thử thế nào nhá đấy, rất đơn giản thôi lắp lại cái này thì à. nếu anh em nào thay dây cũng đơn giản lắm mình thì nếu mà cá nhân mình thì mình mua đồng hồ này mình sẽ thay dây bởi vì à, mình không thích dây cao su và anh em nào thích giữ dây góc à, dùng cũng được Đó. những sản phẩm à, smartwatch của Huawei hay là của Xiaomi những sản phẩm chính hãng là rất là tốt mà giá thành rất là phải chăng đó anh em này nhìn nhau mình sẽ đeo vào tay này à mình vừa lắp được cái dây rồi không sao cả đấy đấy nhá nhưng bạn nào mà tay to như mình sẽ đeo như này rất là đẹp luôn này đó anh em nhìn không các bạn nhìn không đó, rất là sang trọng luôn ok mình sẽ kết nối vào bên trong xem như nào nhá sản phẩm này sử dụng hệ thống Nano Gear đây mình sẽ mở cái ờ, Huawei ra nhá ok Việt Nam rồi đồng ý tất cả đấy ok nó bắt cài đặt cả dịch vụ di động của Huawei này cài luôn đó anh em có thể nhìn thấy là biểu tượng của cái phần mềm này có hình trái tim nhá có hình trái tim là sức khỏe này đó thế nên là những sản phẩm này là uh, anh em có thể ờ, chúng ta có thể cài đặt và chúng ta quản lý được uh, nhịp tim rồi tất cả các thứ chạy bộ rồi thể thao đấy ngoài chức năng xem giờ ra thì đồng hồ thông minh nó là như vậy còn ví dụ như anh em bỏ ra khoảng uh, một tỷ này hoặc là một vài triệu anh em mua một chiếc đồng hồ cơ ấy, thì nó chỉ xem được giờ xem được ngày tháng thôi còn đây là một chiếc smartwatch này chúng xem rất là nhiều và giá thành rất là phải chăng có hơn 2 triệu có hơn 2 triệu cho anh em nhé còn bỏ ra một smartwatch uh, của Apple giá khoảng năm sáu triệu thì chức năng của nó cũng chỉ như thế thôi nhưng mà được cái sang trọng của các Apple còn đây là một chiếc smartwatch của Huawei đó, đeo tay trông như đồng hồ cơ luôn và rất là đẹp đó, bây giờ mình sẽ kết nối và xem nó hiển thị sẽ là như thế nào nhá ok mở lại này ok ngày tháng năm sinh này ok mở khẩu là đặt bừa một cái đi nhỉ kết nối nhanh cho các bạn xem đó thì uh, khi đặt lên thì uh, phần mềm nó sẽ hiển thị có GT2 này GT series này thì đây là một chiếc đồng hồ của GT series nhé không phải GT2 ok ghép cặp đó, bây giờ tìm này Đấy, các bạn nhìn thấy không nó sẽ hiển thị là đúng tên này luôn Đó, ok chưa Đấy, ở trên ờ, ấy nó báo này ấn đồng ý này đó thử tí vào xem sẽ có tiếng việt đó đó anh em thấy nhìn không mặt đồng hồ rất đẹp luôn các bạn nhìn không mặt đồng hồ rất đẹp luôn nhá đó, trục rất là hiện đại và hầm hố luôn rất là kết nối rất là đơn giản thôi cả bên này sẽ có đồng bộ được ờ, rất là nhiều thứ ở đây đây các bạn như anh em nhìn thấy nhá thông báo về Gmail bản đồ bộ sưu tập cài đặt và tất cả những tiện ích anh em có thể cài vào đấy được bật thông báo lên luôn đấy về sức khỏe này cho phép đi hết đi sức khỏe này đó sẽ cho phép tất cả những phần mềm này có thể kết nối và thông báo được Anoia cũng vậy luôn này ok đấy đó anh em hiểu không ngay từ cái phần mềm này ấy thì sẽ nhìn thấy là số bước chân số calo hàng ngày tiêu thụ và quãng đường đi là bao nhiêu km một ngày cái này chủ yếu là thiên về sức khỏe đó, nhưng quan trọng này đó ngày giờ này thông báo như một chiếc đồng hồ luôn đây xem có tiếng việt không nhá rồi phần cài đặt của nó này này lúc này sẽ là gì này à đây là nút cài đặt này nút chức năng menu này đó, trên này có bơi này đó, anh đâu đạp sẽ đạp đi bộ hay là leo núi trượt tuyết rồi chạy bộ đây chạy bộ bằng máy này rất là nhiều chức năng luôn rồi sang có tiếng việt không này trên này thì nó không mình cảm thấy nó không giống cái của Xiaomi mấy Xiaomi nó sẽ có phần cài đặt của chiếc thiết bị ở đây bản thân mình thì chỉ nhìn thấy ví dụ như thông báo thứ thôi chứ không cài đặt trên đồng hồ được cập nhật cơ sở hạ tầng giá mà ở trên này nó có cái cài đặt này không nhỉ ờ, xem thử thế nào hiển thị thôi đó Tạm thời mình sẽ chưa tìm được um, thấy cái phần cài đặt nào ở trên cái thiết bị đồng hồ này nhé Bản thân mình thì cũng lần đầu tiên bóc chiếc đồng hồ này ra Nhưng cái quan trọng là mình muốn giới thiệu cho anh em một chiếc đồng hồ rất là tuyệt vời, giá thành rất là rẻ này Giá chỉ có hơn 2 triệu thôi anh em nhé và là bản chính hãng, bảo hành tại chính hãng luôn Thế là anh em yên tâm mà mua hàng thôi đó anh em có thể qua trực tiếp bên mình là 170 lệch chay để mua sản phẩm này hoặc là điện thoại là mình sẽ ship COD trên toàn quốc anh em luôn đối với sản phẩm này anh em không phải đặt cọc anh em cứ đặt mình sẽ ship anh em nhận được hàng thanh toán rồi anh em trải nghiệm đấy anh em không biết cài đặt anh em có thể liên hệ cho mình anh em nào biết rõ về sản phẩm này thì anh em cứ comment bên dưới để nói rõ để mình sẽ review lại một buổi nữa cho anh em xem nhá đó đặt hàng sản phẩm này thì mình nói lại là nữa là anh em vào website mnm.vn đường link mình để ở bên dưới mô tả đặt hàng đó mình sẽ gửi toàn quốc cho anh em cảm ơn anh em xem clip nhá chào anh, hẹn gặp lại anh em một chiếc đồng hồ rất là sang trọng với giá chỉ có hơn 2 triệu thôi đó